Chào các bác nhá Chào mừng anh em đến với lại kênh youtube của shop bán phụ kiện VCP nhá Ở Trong chương trình hôm nay có một clip ngắn giới thiệu với anh em về cái phụ kiện lẻ Phụ kiện lẻ, phụ kiện mua thêm của cái bơm máy cao áp nha các bác nhá Bơm máy cao áp hàng nhập khẩu giá rẻ Hay anh em vẫn quen gọi cái bơm này là bơm con hổ nhá Cứ nói chung gọi là bơm con hổ Thì phụ kiện của nó nó là có cái dây bơm dây bơm không lọc ẩm nhá đi theo máy này dây bơm không lọc ẩm còn trong quá trình dùng mà các bác muốn dùng thêm lọc ẩm thì các bác có thể mua lọc ẩm to bông mút rời để về các bác dùng nhá đấy đầu tiên là à, cái dây bơm và cái mút lọc ẩm này dây bơm là không lọc ẩm các bác có nhu cầu cần mua thêm cái à, cục lọc ẩm và mút đấy nhé thế còn đây là cái gói cái gói phụ kiện gói phụ kiện đi theo bơm trong mỗi một bộ bơm sẽ có một cái gói phụ kiện này là có những cái đồ linh kiện để các bác lắp vào đây để các bác dùng và đồng thời để cho các bác cất đi sơ cua dự phòng sửa chữa thay thế nhé thì cái này thì một số anh em là à, dùng thời gian lâu cũng đã dùng hết cái gói phụ kiện này rồi nhá, có nhu cầu muốn mua gói mới thì shop đã liên hệ nhập được đây các bác này nhé đây là tất cả những cái gói phụ kiện nhé gói phụ kiện lẻ các bác có thể mua được về để các bác dùng thay thế một gói như này một gói như này là 200 nghìn 200 nghìn đã bao gồm cả các phí chuyển phát nhanh luôn nha thế còn trong này có gì từ từ tôi sẽ cho các bác xem đây là cái gói phụ kiện đi theo bơm này thì tôi đổ ra đây đã đổ ra đây Đấy. đây là gói phụ kiện đi theo bơm các bác nha cái này gọi là cái ốc thông hơi ốc thông hơi này rất là quan trọng các bác mà dùng đầu tiên là phải tháo cái nắp nhớt này ra tháo nắp nhớt ra xoáy ốc thông hơi này vào thì nó mới thoáng máy nó mới chạy được còn các bác để cái này nó bí nó nén hơi rất là khỏe rất là căng nổ cả cái nắp này luôn vỡ cái nắp này luôn nhá ốc thông hơi này nha các bác này à, hai nòng đen nhựa này hai nòng đen nhựa này thì để lót vào phía bên trong của cái chỗ mà các bác xoáy dây bơm ấy đấy để cho nó nó giữ được hơi tại vì bây giờ các bác hình dung ra là cái dây bơm của mình nó là phần cứng cái củ này nó cũng là cái cứng thì hai cái cứng mà tiếp xúc với nhau ấy thì sẽ không kín hơi được nó phải có một vật liệu mềm ở giữa thì nó lòng đen nhựa này lòng đen nhựa này à, cái lò xo lò xo và cái cái này gọi là cái ban một chiều nằm ở trong ấy nha các bác nhé đây là một cái linh kiện ở trong sẽ có cho các bác heo để các bác à, à, sơ cua thay thế này con à, nong đen bạc này con nong đen bạc trắng này nhá nong đen đồng này con nong đen đồng này thì con nong đen đồng này ấy, là cái con nong đen nằm ở trên đỉnh như này trên đỉnh này các bác tháo ốc tháo ốc nhỏ ra nhé ở trên dưới đấy có một cái nóc đen đồng nóc đen đồng này có tác dụng là là, là nó giúp áp chịu được ở cái mức mình mong muốn có nghĩa là khoảng 400 kg khi mà các bác bơm quá quá 300 gần 400 ấy thì là cái bình nó sẽ nguy hiểm thì là cái nòng đen nó sẽ nổ trước nổ nòng đen để xì hơi ra hơi không lạc vào bình nữa cái này gọi là cái chế độ chống nổ bình ấy mình gọi đơn giản như vậy đơn giản như vậy nhé chế độ chống nổ bình thì nó có đồng đen đồng đây, đi theo để các bác dùng thêm này có một cái sim nhỏ này à, một sim to này đây là một sim nhỏ một sim to còn này là những cái bạc cái bạc ờ, sắt này là là, là quấn ở trong cái phốt nằm ở trong cái phốt này này đây là cái phốt để cho các bác thay thế cái phốt này nằm ở vị trí nào thì nó nằm ở vị trí là cái ti ấy cái ti mà nó gắn vào bê tông ấy nằm ở trên này này nằm vị trí này này các bác này đây, đây tôi có một cái tì cho các bác hình dễ hình dung đây nằm ở đây này. đây cái tì nó sẽ bắt lên đỉnh đầu bê tông và cái phốt nó nằm ở trên cùng rồi cái phốt là cái tầng nén trên này bê tông là tầng dưới phốt là tầng nén trên đấy. hai cái phốt nhá hai cái phốt những cái vòng sắt này cái nõi ở trong đấy, hai cái phốt đi theo để dự phòng này đấy. một cái đầu gọi là đầu chốt dây để các bác tét tép áp này đầu cho dây thế áp là con này còn đặc xịt nhé và một cái đầu giống như van nạp mà nó có gen xoáy vào van xe máy xoáy vào van xe máy nhé Đấy. thì đây là cái phụ kiện đi theo của cái bơm máy nó có bấy nhiêu thì các bác mua về dùng thời gian cũng đã hết muốn mua thêm thì là shop đã nhập được cái gói phụ kiện chuyên nghiệp cũng giống như vậy luôn đây bóc một gói bất kỳ cho các bác xem bóc gói bất kỳ cho các bác xem nhé Đấy cũng y chang như vậy không khác gì không khác gì hết nha các bác nhé đây không khác gì cả ốc thông hơi này Đấy. À, van một chiều này van một chiều này à, sim to này sim nhỏ này nòng đen trắng này nòng đen vàng này nhé nòng đen nhựa này à, đai sắt này ắc sắt này hai cái phốt này hai phốt dự phòng này các bác này hai phốt này, này nhá đầu tét áp này đầu bơm à, nạp theo kiểu xoáy được vào van xe máy nói chung là nó bắt vào dây bơm nó bắt vào dây bơm đây bắt vào dây bơm như này đấy và phía ngoài này là nó có gen để xoáy được vào van xe máy để các bác truyền sang những cái dây khác đấy đấy các bác thấy nhá cái gói phụ kiện để các bác mua lẻ nó cũng giống đặc như là cái gói phụ kiện đi theo cái bơm máy nhá các bác nhá đây 200 nghìn một gói đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh về đến nhà này các bác đây các bác cập nhật được thông tin có nhu cầu cần mua thêm gói phụ kiện thì mua đồng liên hệ với shop theo các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nha các bác nhé các bác cứ liên hệ các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình rồi xin cảm ơn các bác nhé thế ngoài cái phụ kiện ờ, phụ kiện nhỏ đơn giản này thì các bác nào có nhu cầu mà cần thêm bộ hơi à, bít tông xếp măng này hay là cả cái bộ đầu bò luôn thì cũng có hết nha các bác nhé có đủ hết các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé rồi xin cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong phần clip sau nhé